đã làm ra chưa có ai ờ, theo các em thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như nào đã tính ra chưa hay là quên hết rồi ừ. <clears throat> nào có bạn nào ờ, trình bày cho thầy là cái cách giải của bài số 1 này chúng ta sẽ giải như nào nhỉ theo các em ừ. À, em thầy là đầu à, tiên mình à, đầu tiên mình tìm uh, Z dây với cả Ờ, uh, ok. Tức là khi mà chúng ta làm ấy thì chúng ta phải suy ngược lại nhá cái cách mà chúng ta chúng ta làm ấy đầu tiên là người ta hỏi cái gì người ta hỏi điện áp nguồn toàn mạch là u đúng không u đây này u nằm ở đây này thế thì để tính được u này thì các em phải suy ngược lại là thế thì cái u này muốn tìm được u này thì chúng ta phải tìm cái gì hay nó khác đi là cái u này này các em muốn tính đấy thì u nó bằng cái gì u bằng gì điện áp này điện áp thì u bằng gì các em dây trần đi đúng rồi bằng y toàn mạch là cái y ở đây này và nhân với cái Z toàn mạch đúng không Đấy. thế bây giờ cái Y này có tìm được không và cái Z toàn mạch có tìm được không Đấy, đây là cái cách thứ nhất đúng không thế thì các em đây là Z toàn mạch chính là cái Z tương đương của cái mạch này thì chúng ta nhìn này cái mạch này nó mắc như thế nào thì các em thấy này RJ và ZXJ đúng không là hai thành phần thì chúng ta học rồi coi như đây là một gì coi như đây là một cái Z đúng không chúng ta học rồi đấy, đấy. Vâng. R là c mắc nối tiếp với nhau ấy thì đây chúng ta coi như là cái Z dây thì Z dây chính là bằng R dây cộng với z của X dây đúng không Đấy, coi thằng này là Z dây thế còn thằng này là gì nó chỉ gồm có một cuộn dây thôi và người ta cho thông số đó là L bằng 0,02 Henry đúng không Đấy, thì chúng ta cũng coi như thằng này nó chỉ có gì thôi XL thôi đúng không tại vì R nó không có mà thì XL nó chính là bằng uh, uh, 2PS nhân VL đấy đúng không thế còn đây là cái nhánh nhánh số này thì chúng ta thấy nó có gì nó chỉ có R1 thôi nó không có L với C như vậy chúng ta coi đây là nó chỉ có R1 thôi như vậy là về phân tích về cái cái cái, cái, cái ờ, uh, cấu trúc hình học của nó ấy, thì các em thấy là gì nhỉ Z dây sẽ mắc thế nào mắc nối tiếp với gì với XL song song với R1 đúng không thế thì bằng phương pháp biến đổi tương đương ấy thì các em hoàn toàn có thể tìm được Z toàn mạch Z toàn mạch Đấy. thì các anh em nhớ là khi chúng ta tìm ấy, thì chúng ta tìm Z toàn mạch ấy, chúng ta phải áp dụng cái công thức ở dạng số phức Đấy, dạng số phức chứ các em không được áp dụng ở dạng độ lớn đúng không tức là các em ấy là Z dây chúng ta đưa về dạng phức đó là bằng R dây cộng với ZX dây thế còn cái thằng uh, ờ, XL này thì khi các em áp dụng thì các em phải để dạng phức nó là bằng gì Z của XL đúng không thế còn R1 thì nó chỉ có phần thực thôi thì nó chính là R1 đấy sau đó là các em áp dụng tính chất uh, áp dụng công thức tương đương khi mạch mắc song song này rồi khi mạch mắc nối tiếp để chúng ta tìm được Z toàn mạch được chưa như vậy là tìm được Z đúng không tiếp theo là bây giờ muốn tìm được U thì các em phải tìm được Y ở đây đấy, hay nó khác đi là Y toàn mạch này, này thế bây giờ để tìm Y thì chúng ta làm thế nào chúng ta làm thế nào các em bây giờ muốn tìm được Y thì chúng ta tìm cái gì để tìm được Y các em nhìn vào cái mạch này tìm gì đó. I1 IL đúng rồi chúng ta phải tìm được giá trị của I1 và giá trị của IL thế thì chúng ta dựa vào đề bài xem có tìm được không thì ở đây đề bài người ta cho cái gì đây chỉ số của oát kế này à, kế bằng 520W thì dựa vào cái cách mắc của cái oát kế trên sơ đồ này chúng ta thấy là cái oát kế này người ta đo cái công suất gì oát kế là đo công suất tác dụng P đúng không và người ta mắc cái này chính là đo công suất của P1 tức là đo công suất tác dụng trên phần tử R1 thế thì chúng ta biết rồi công suất của mạch một pha P thì chính là bằng gì bằng i 1 bình nhân với R1 đúng không I bình nhân với R thế thì các em sẽ thế là đề bài người ta cho giá trị R rồi bằng 15 ôm thế thì các em sẽ suy ra được i 1 Đấy, được chưa tương tự như vậy thì đến nhánh số 2 này là cái nhánh này này thì người ta cho cái giá trị L đúng không chúng ta có tìm được i 1 il không thì các em thấy là gì nhỉ khi mà chúng ta tìm được giá trị i 1 ấy, thì các em nhân với giá trị r1 thì các em sẽ tìm được điện áp rơi trên nó là u1 vì cái nhánh r1 với cái nhánh l này người ta mắc song song với nhau nên là điện áp nó bằng nhau đúng không à, nên chúng ta biết được u1 thì chúng ta cũng sẽ tìm được ul biết được điện áp ul biết được giá trị gì xl thì các em sẽ suy ra được giá trị gì IL đó như vậy là các em sẽ tìm được dòng điện I1 và dòng điện IL rồi thế thì đến cái bước này thì rất nhiều bạn là nhầm là nhầm ở chỗ nào đó là các em sẽ áp dụng cái định luật kết hốt một vào đây tức là tại cái nút này này đúng không thì tổng dòng điện nó bằng không nên là các em suy ra được I ở đây chính là bằng IL cộng với I1 nhưng mà các em áp dụng cái công thức đấy để áp dụng ở dạng độ lớn thì các em phải xem lại là cái phần lý thuyết thầy đã đưa ra cái chú ý rất là quan trọng rồi Đấy, khi chúng ta áp dụng định luật kích hốp 1 và định luật kích hốp 2 ấy, thì chúng ta phải áp dụng ở dạng gì dạng tức thời tức là nó liên quan đến độ lớn và liên quan đến gì đến cái chiều nữa Đấy. hoặc là sau đó thì chúng ta có thể biểu diễn là dạng vector hoặc là dạng số phức chứ tuyệt đối là chúng ta không được áp dụng ở dạng độ lớn Đấy. Nên ở đây nếu như các em mà tìm ra giá trị của IL và giá trị của Y1 rồi các ta chúng ta cộng lại để suy ra được cái giá trị độ lớn của Y là các em sai. Các em hiểu chưa? Mà các em phải làm gì ạ? Mà các em phải áp dụng ở dạng số phức, tức là các em phải biểu diễn Y1 phức bằng gì và IL phức bằng gì. Các em hình dung ra chưa? Đấy, sau khi mà viết ở dạng phức rồi thì các em mới tìm được Y toàn mạch ở dạng phức bằng cách là chúng ta cộng lại với nhau theo đúng như định luật cái hôm 1. Đấy thì đây là cái lỗi mà chúng ta hay sai nhá thì các em chú ý Đấy. thế làm thế nào mà để viết y1 với il ở dạng phức thì các em dựa vào tính chất chúng ta sẽ viết được ngay đúng không chúng ta tìm được giá trị rồi thì chúng ta sẽ viết được thì để viết được thì nguyên tắc ấy là chúng ta phải có một cái đại lượng làm gốc Đấy, chúng ta phải chọn một thằng làm gốc nhé à, đối với những cái bài tập như này chúng ta phải chọn một đại lượng làm gốc để từ đó chúng ta viết những cái đại lượng còn lại theo cái đại lượng đó Đấy. Thế thì đại lượng mà thường chọn làm gốc ấy, là cái đại lượng mà nó là đại lượng chung Đấy. thường là đại lượng chung cho cái cái mạch này thế thì ừ. các em nhìn vào cái mạch này thì các em thấy là cái đại lượng nào mà chúng ta làm gốc nó dễ nhất thì đó chính là giá trị đúng là nó phải là giá trị điện áp nhé à, điện áp điện áp U1 và điện áp UL tại vì sao tại vì cái điện áp đấy nó bằng nhau cho cả hai nhánh thì vì hai nhánh này song song tuy nhiên thì nhiều em chúng ta hay chọn ở đây là giá trị dòng điện i 1 làm gốc thì các em thấy là ở trường hợp này chọn giá trị dòng điện i 1 làm gốc cũng được lý do vì sao tại vì uh, đối với cái nhánh thuần trở R1 ấy, đúng không thì các em biết tính chất rồi đúng không dòng điện và điện áp nó trùng pha nhau nên là đối với trường hợp này thì dòng điện I1 và điện áp U1 là gì? Cái góc pha ban đầu nó bằng nhau. Đấy, nên là các em chọn I1 làm gốc thì nó cũng sẽ tương đương với chọn gì? U1 làm gốc. Đấy. Nhưng về bản chất thì các em nên chọn gì? U1 làm gốc thì chuẩn nhất đúng không? Tại vì nó chính là bằng điện áp UL. Đấy, nên là chúng ta mới suy ra được cái cái đồ thị của uh, vector IL là dễ hơn. Đấy. sau khi đó thì chúng ta sẽ tìm được I và chúng ta sẽ tìm ngay được điện áp U thì cái cách mà chúng ta giải thông thường ấy, đối với những cái bài tập chương 2 ấy, là các em nên áp dụng cái theo cái um, cái thuật toán ngược tức là chúng ta muốn tìm u muốn tìm một đại lượng nào đấy thì chúng ta phải xem là cái đại lượng đó được tính theo công thức gì đúng không ví dụ như ở đây thì các em thấy u nó chính là bằng y nhân với z thế thì rõ ràng là chúng ta phải đi tìm y và tìm z để chúng ta tìm được u đúng không đấy, sau đó chúng ta suy ngược lại thế thì muốn tìm z thì chúng ta tìm cách gì và muốn tìm y thì chúng ta làm nào đấy, thì đấy là cái cách chúng ta phân tích ngược lại cái quá trình để chúng ta tìm sau khi mà phân tích ngược xong ấy, tìm được rồi thì chúng ta sẽ uh, trình bày thì chúng ta sẽ làm theo quá trình ngược lại từ trên xuống từ dưới lên trên thì các em sẽ giải được các em hiểu chưa thế thì đối với bài toán này thì ngoài cách như vậy thì chúng ta có thể thay vì chúng ta tìm u bằng y nhân z thì các em có thể áp dụng u chính là bằng tổng các u đúng không cách thứ hai à, bằng tổng các u thì ở đây các em áp dụng định luật Kirchhoff hai cũng được thì các em thấy là u của chúng ta nó chính là bằng điện áp rơi trên gì rơi trên z dây tức là rơi trên phần tử e là dây và x dây đấy cộng với gì điện áp rơi trên cái phần tử ur1 hoặc là ul thì vì hai thì song song thì hai cách đều được đúng không hai cách đều được đấy thế còn trường hợp câu thứ hai người ta hỏi là gì công suất tác dụng toàn mạch là p công suất phản kháng toàn mạch là Q đúng không Đấy, thì đối với những cái câu hỏi câu B của các bài tập này thì thường là cái câu người ta hỏi thêm thôi và đều phải dựa vào cái số liệu mà chúng ta đã tính toán ở cái câu A Đấy, nên các em chú ý là nếu như các em trong quá trình chúng ta làm ấy mà chúng ta tính sai câu A ấy, thì khả năng rất cao đó là sang câu B các em sẽ tính kết quả cũng sai à, tại vì sao tại vì câu B thường là chúng ta phải lấy kết quả từ câu A chúng ta tính toán để chúng ta tính tiếp nhé Đấy, nên là các em chú ý thầy thì công suất tác dụng thì uh, nó có nhiều cách tính các em có thể áp dụng theo công thức chính tắc của nó là gì P chính là bằng U equal phi đúng không Đấy, U equal phi nhé trong đó U là điện áp toàn mạch tính là cái U mà chúng ta tính ở câu A đấy thế còn um, I là dòng điện toàn mạch cũng là cái dòng điện mà chúng ta vừa tính đấy, đúng không thế còn cốt phi thì các em nhớ là gì là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện Đấy, do đó mà các em sẽ phải lấy góc pha ban đầu của điện áp trừ đi cái pha ban đầu của dòng điện hoặc là cái cốt phi này các em sẽ lấy từ cái gì từ cái cái, cái z mà chúng ta vừa tính đấy. là sau khi các em tìm z toàn mạch thì z nó, nó trong cái, cái z ấy nó sẽ có góc phi rồi tức là nó bằng z nhân với e z góc góc phi đấy đúng không đấy. thì các em có thể tìm được góc phi thì đấy là cái cách có hai cách đấy, hoặc là các em có thể dựa vào gì theo cái ờ, theo cái cái, cái, cái ờ, nhận xét mà chúng ta đã học ở phần công suất đó là gì công suất toàn mạch ấy, nó chính là bằng tổng các công suất thành phần đấy, tổng các công suất thành phần tức là P ở đây chúng ta có thể tách ra là nó sẽ bằng tổng các công suất tác dụng trên các phần tử R của cả cái mạch này thì các em nhìn trên cái mạch này nó gồm có hai cái phần tử R đó là R và gì R1 Thế thì uh, P toàn bạch chính là bằng P công suất của rơi trên phần tử Rj cộng với công suất của uh, trên phần tử R1 đúng không? Đấy chúng ta tách hẳn ra. Thế thì khi đấy các em sẽ bằng là gì? Bằng Y bình nhân với Rj cộng với Y1 bình nhân với R1 đúng không? Mà Y1 bình nhân với R1 thì chính là công suất của ót kế v W ấy. Chúng ta tính. Đấy. Để tương tự như vậy thì các em sẽ hoàn toàn có thể tính được công suất gì? phản kháng em hình như chưa thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể cách mà chúng ta giải đối với cái bài tập này thì bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ sẽ, sẽ chia sẻ share lên cho các em xem cái cái cái file làm mẫu nhá để, để các em thứ nhất là chúng ta nắm được cái cách trình bày làm chúng ta sẽ làm như vậy nhá Đấy, chi tiết như chúng ta làm như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ờ, tiếp tục các em bây giờ các em ngồi và chúng ta làm tiếp tục nhé ví dụ bài số 2 đi đúng không ví dụ ở đây là gồm có ba nhánh Đấy, gồm có hai nhánh và cái dòng điện tổng ba cái ampe đúng không a a1 và a2 Đấy, mục đích người ta cho như vậy để người ta cho biết cái dòng điện thôi Đấy, Đấy được chưa <clears throat> thế thì ờ, đối với những cái bài toán như này ấy, thì thông thường là ờ, những cái bài toán mà người ta cho giá trị điện áp và cho dòng điện và yêu cầu là các em phải đi tìm các thông số của mạch Đấy, ví dụ như ở đây người ta sẽ đi yêu cầu các em là tìm các thông số R1, R2 và C đúng không? C đây là C1 đấy Thế thì về nguyên tắc để chúng ta giải thì các em thấy là nó cũng giống như cái bài số 1 tức là các em sẽ phải ờ, phân tích ngược đúng không? Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ muốn tìm R1 và R2 và C thì các em phải tìm cái gì đấy để trả lời được câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ làm được ngay đúng không thế thì các em thấy là gì ở đây chúng ta thấy phân tích mạch một chút thì nó gồm có hai nhánh nhánh uh, ờ, R1C1 đúng không và nhánh R2 thì riêng cái nhánh R2 ấy, thì nó là cái nhánh thuần trở thì nó sẽ dễ hơn so với nhánh kia đúng không nên là chúng ta khi chúng ta làm thì chúng ta nên làm cái phần dễ trước Thế thì ờ, để tìm được phần tử R2 thì các em thấy là R2 thì nó chính là bằng cái gì? R2 đúng không? Nó một là chúng ta dựa vào công thức tính thì nó chính là bằng U chia gì? U chia cho Y 2 đúng không? Đúng không? Điện áp U chia cho Y2 đúng không? Đấy, mà Y2 đây chính là ampere 2 đấy, là người ta cho A2 bằng 6 ampere rồi. Đúng không? Thế thì cái vấn đề đây là tìm U, đây là cái thứ nhất cái thứ hai nếu như ở đây chúng ta tinh ý thêm một chút thì các em thấy là đề bài người ta cho cái gì cho cái gì ạ cho cái cái công suất đúng không chưa cho đúng không à, ok thế thì ở đây các em thấy là u mạch của chúng ta ấy, đề bài người ta cho vôn kế bằng bao nhiêu 220 v đúng không? và hai nhánh là hai nhánh mắc song song Đấy, nên là điện áp rơi trên cái phần tử R2 nó chính bằng U và bằng 220V như vậy là chúng ta thấy là gì chúng ta biết được điện áp biết được dòng điện nên là các em sẽ tìm ngay được giá trị R2 đúng không đây là cái thứ nhất thế còn bây giờ muốn tìm được R1 và C C1 thì các em làm nào ừ. theo các em thì chúng ta tìm phải tìm cái gì để tìm được uh, ờ, R1 và C1 phải tìm được cái gì à. theo các em tính công suất xong là trừ đi công suất bên kia là được một phương trình với cả lập z tương đương được một phương trình đó là hai phương trình rồi tức là các em đang đi xây dựng ờ, <clears throat> một cái ờ, coi như là R1 và C1 là hai ẩn đúng không và chúng ta phải đi xây dựng hai phương trình và chúng ta sẽ giải đồng thời và chúng ta sẽ tìm ra đấy cũng là một cách đấy. Đấy, tuy nhiên thì ở đây các em chú ý là nếu như các em làm như vậy thì các em phải tìm uh, uh, ví dụ như tìm công suất tác dụng toàn mạch đúng không sau đó trừ đi công suất rơi trên phần tử R2 thì sẽ rơi sẽ tìm được công suất trên phần tử R1 ừ. đây là cũng một cách tuy nhiên ở đây về các em có thể uh, uh, suy luận một cách đơn giản như này R1 và C1 về bản chất thì nó là cái gì điện trở và và cái, cái giá trị của điện dung đúng không thì nó nằm ở trong cái phần tử gọi là Z tương đương tức là Z1 Z1 chính là bằng R1 trừ đi gì? GXC1 đúng không? Thế thì mấu chốt đây là các em muốn tìm được R1 và C1 thì tức là các em phải tìm được Z1. Z1 phức ấy, đúng không? Z1 phức bằng R1 trừ GXC1. Mà Z1 thì bằng gì? Z1 thì chính là bằng điện áp là U phức là U phức chia cho gì? Chia cho Y1 phức, đúng không? Đấy. Thế điện áp thì bằng gì? Đề bài người ta cho điện áp bao nhiêu? 220V rồi đúng chưa tức là người ta cho cái giá trị độ lớn rồi bây giờ có suy ra được u phước không hoàn toàn đưa ra được bằng cách là chúng ta có thể chọn điện áp vào đây là là là làm gốc Đấy, thì khi mà chọn điện áp làm gốc thì rõ ràng là u phước chính là bằng 220 góc không Đấy. thế thì còn còn lại là các em phải đi tìm thằng i 1 ở dạng phước mà đề bài người ta cho i 1 ở gì thôi độ lớn rồi đúng không a1 ở đây bằng mấy 7 ampere à, như vậy là chúng ta chỉ cần tìm thêm cái góc phi một nữa thôi là góc lệch pha giữa gì giữa giữa giữa điện áp và dòng điện i 1 thôi là viết được biểu thức i 1 phức viết được i 1 phức thì suy ra được z1 phức và chúng ta giải được ngay để đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta suy luận để chúng ta làm thế còn sang cái ý thứ hai đó là tìm công suất đúng không đấy thì tìm công suất thì chúng ta sẽ dựa vào ý a để chúng ta suy ra thế thì rõ ràng là cái cách mà mà mà bạn vừa rồi chúng ta đưa ra đó là chúng ta đi tìm công suất trước thế thì khả năng là tìm công suất trước thì chúng ta có tìm được không đây là cái câu hỏi đúng không đấy <clears throat> tại vì ở đây người ta câu sau người ta hỏi đi tìm công suất và cái cái câu sau ấy chắc chắn là chúng ta sẽ dựa vào cái cái, cái thông số tính ở phần a thì trường hợp mà bạn mà tìm theo cái cách mà tìm công suất ấy, thì ờ, không biết là bạn đã làm thử chưa đã ra chưa có làm không thì thầy cũng chưa thử nhá nhưng mà cái cách mà chúng ta suy luận là chúng ta nên là chúng ta đi tìm thằng Z1 Đấy. Z1 thì bằng điện áp U chia cho Y thì là dễ nhất Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, đi chi tiết hơn đó là xem một cái à, lời giải mẫu nhé để các em nắm được rõ hơn như là cái cách mà chúng ta giải mẫu cho một cái bài toán như thế này thì đầu tiên đấy là bây giờ chúng ta làm ngược lại đúng không thì chúng ta sẽ chọn u làm gốc trước à, thì do mạch của chúng ta gồm có hai nhánh song song nên là chúng ta thấy là u của chúng ta đề bài người ta cho giá trị rồi mà chúng ta lại chọn gốc nên là chúng ta sẽ viết được biểu thức phức của nó là u phức bằng 220 góc không đúng chưa Đấy. dựa vào cái đề bài người ta cho cái A2 tức là bằng 6 ampe 6 à, ampe đây tức là cái gì? Uh, ờ, A2 đây tức là cái chỉ số của cái oát kế đấy tức là dòng điện I2 ấy thì tương đương với là I2 bằng 6 ampe. Biết dòng điện I2 lại biết điện áp U nữa, U2 nữa. U2 chính là bằng U đúng không? Tại vì ở đây là do là hai nhánh song song thì các em sẽ suy ra ngay được I2 phức. Đấy, I2 phức. Thì ở đây chính là bằng I2 góc không thôi. Vì sao? Tại vì cái nhánh này là nhánh thuần trở R đúng không? Nên là cái cái cái dòng điện cũng như là điện áp ấy nó sẽ trùng pha nhau nên chúng ta hoàn toàn có thể thấy là nó sẽ trùng pha với điện áp đấy, nên được góc ban đầu bằng không <clears throat> đấy, từ đấy chúng ta sẽ suy ra được cái giá trị điện trở R2 bằng U chia cho I2 U2 chia I2 đúng không đây là cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái góc cái góc phi một thì kìa các em nhìn thấy trên đầu thị chưa thế thì để tìm được thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vẽ đồ thị đã thì các em ờ, áp dụng định luật kích hốc 1 vào đây Đấy, thì các em thấy là chúng ta vẫn có y1 y à, phức chính là bằng tổng các y thành phần tức là bằng y1 phức cộng với y2 phức Đấy, sau đó chúng ta vẽ đồ thị vector ra thì các em chú ý là ở đây khi chúng ta vẽ ấy, thì chúng ta sẽ vẽ đầu tiên là chúng ta phải vẽ trường hợp tổng quát đã tại vì chúng ta chưa biết cái giá trị góc phi một bằng bao nhiêu nhưng mà chúng ta sẽ vẽ được tại vì chúng ta biết được cái tính chất của mạch nên chúng ta sẽ vẽ được cái dạng là bất kỳ tổng quát cụ thể là gì đầu tiên các em vẽ ấy, thì các em phải chọn cái thằng vẽ đầu tiên là phải vẽ thằng u trước tại vì u nó là gốc mà chúng ta chọn thằng nào làm gốc thì chúng ta phải vẽ nó trước ví dụ đây chọn u làm gốc thì các em đầu tiên các em phải vẽ u trước thấy chưa nhá chọn thằng nào làm gốc thì vẽ thằng ấy trước ừ, nó sẽ trùng với trục ox nằm ngang Đấy, sau khi đó thì bắt đầu chúng ta vẽ này y2 vẽ được không y2 chúng ta vừa mới tính ở đây bằng 6 góc 0 này Đấy, như vậy là về độ lớn thì bằng 6 thế còn góc thì nó bằng 0, như vậy là trùng với cái vector u đó Đấy, thì các em vẽ i 2 nó trùng luôn với với u Đấy. thế còn i 1 thì có vẽ được không Đấy. câu hỏi đặt ra là i 1 vẽ thế nào Đấy. thì các em phải dựa vào tính chất của cái cái, cái nhánh đó thì cái nhánh i 1 của chúng ta các em xem ấy đề bài người ta cho đó là nhánh gì nhánh rc đúng không có phải rc không đúng rồi thế nhánh rc thì các em thấy là nó có tính chất gì cái này bắt buộc phải nhớ nhá đúng không các em phải nhớ tính chất của nó đối với cái ừ, nhánh mà thuần trở R thì UI trùng pha nhau thế còn đối với cái nhánh mà thuần dung ấy, là chỉ có điện dung C thôi đấy thì các em thấy là dòng điện thế nào nó vượt trước điện áp một góc là bao nhiêu trừ 90 không à, 90 ờ đúng rồi nhớ nhá đối với cái nhánh thuần dung ấy, thì dòng điện lại sớm pha tức là vượt trước Đấy, một góc là 90 thế thì bây giờ cái nhánh mà kết hợp giữa R và C thì rõ ràng là gì dòng điện nó cũng sẽ lớn hơn đúng không nó sẽ sớm pha hơn so với điện áp nhưng mà cái góc ấy nó nằm bao nhiêu từ 0 đến 90 em hiểu không tại vì nó là kết hợp giữa R và C mà nên là cái góc nó sẽ không phải là bằng 0 cũng không phải bằng 90 mà nó nằm ở trong khoảng đấy từ 0 đến 90 thế thì khi các em vẽ thì các em bắt buộc là các em phải vẽ cái dòng điện I2 ấy, nó phải nằm bên trên tại vì nó lớn hơn mà nó vượt trước mà hiểu chưa thế còn nếu như đề bài mà đi thi mà giả sử nó là không phải là nhánh RC mà nó lại nhánh RL thì sao thì các em phải vẽ ngược lại RL thì là dòng điện nó lại chậm pha chậm pha thì tức là I2 ấy, các em vẽ thì nó nằm bên dưới nhé nằm bên dưới so với U thế còn đây là nó phải nằm bên trên Đấy, các em phải nhớ như vậy để chúng ta vẽ cho nó đúng chứ không phải là chúng ta thích vẽ lên trên hay vẽ xuống dưới đều được nó phải đúng theo tính chất của cái, cái nhánh của mạch chúng ta nhá Đấy. thế thì vẽ lên trên như này thế thì dựa vào quy tắc hình bình hành đúng không chúng ta biết đồ thị của y2 rồi biết đồ thị của y1 rồi chúng ta cứ giả sử đây nó là góc phi 1 đi đúng không tí nữa chúng ta sẽ tính xong. đấy thế thì áp dụng quy tắc hình bình hành thì các em sẽ suy ra được cái đồ thị của y nằm ở giữa đây thế thì khi vẽ xong như này rồi thì bài bán chất ấy, là chúng ta chỉ cần đi tìm phi 1 thôi đúng không như vừa phân tích ở phần trước ấy chúng ta chỉ cần tìm góc lệch pha giữa y1 và u thôi chứ còn không cần tìm thêm bất cứ một cái đại lượng nào cả nên là ở đây trong quá trình thể chấm ấy là rất nhiều em là đi tính thêm nào là góc lệch pha giữa y và u là là phi này rồi vân vân không cần thiết nhá chúng ta chỉ cần tìm đủ thôi thế thì góc phi một này chúng ta tính kiểu gì à, tính kiểu gì thì nếu như ờ, đầy đủ ra ấy, thì ở đây thầy sẽ giải thích cho các em là cách mà người ta tìm góc phi một thông qua cái cái tính chất của một cái tam giác à, biết độ lớn của ba cạnh ví dụ đây các em nhìn đấy cái tam giác ở phần bên trên ấy, nửa trên của cái hình ờ, hình, hình hình bình hành ấy thì rõ ràng là ba cạnh chúng ta biết độ lớn rồi đúng không hai cạnh bên là y1 y2 thế còn cạnh cạnh huyền hay cạnh đáy là giá trị độ lớn là y thì đề bài người ta đều cho giá trị hết rồi đúng không nên là chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cái góc các góc trong cái tam giác đó cụ thể ở đây là các em có thể tìm cái góc nó góc của góc bù so với góc phi một là cái góc ở à, nằm bên trên ấy người ta gọi là góc beta chẳng hạn đấy thế thì hai góc bù góc bù và góc phi một nó sẽ cộng lại bằng 180 độ thì cốt đối sin bù mà đúng không nên các em sẽ tìm ngay được cái cốt của phi một nó chính là bằng trừ với cốt ở góc ở trên tuy nhiên ở đây để để cho đỡ lằng nhằng đấy và thứ hai là chúng ta học online thầy không có bảng nên thầy à, phân tích ra nó cũng rất là bất tiện nên ở đây thì à, thầy cũng đưa ra cái công thức cuối cùng cho các em và khi mà các em làm bài tập thì các em áp dụng luôn nhá chứ cũng không cần phải đi xây dựng nữa thì các em nhớ bao giờ công thức này nó cũng sẽ được tính như sau này cốt phi một các em tính cho thầy cốt phi một nó chính là bằng y bình y bình ở đây là gì y ở đây là y tổng nhá đấy tức là y toàn mạch ấy trừ đi gì trừ đi bình phương của hai y kia đấy các em nhớ nhé đấy, bằng trừ đi y một bình trừ đi y hai bình và chia cho hai y một y hai công thức này là đã xây dựng từ dạng tổng quát rồi nên là nó đúng cho mọi trường hợp chưa tránh tình trạng là trong cái bài này thì làm là trừ đi có chỗ khác thì các em lại thành thay đổi nó thành dấu cộng là không phải nhé mà luôn luôn cốt phim cốt phim một ấy bao giờ cũng bằng y bình và trừ đi tổng bình phương của hai y kia tức là hai cạnh hai bên đấy và chia cho hai một đi hai nhá đấy thì các em có thể ghi lại công thức này để chúng ta áp dụng luôn khi mà chúng ta gặp bài toán như vậy không cần đi xây dựng nữa được chưa thế thì khi mà tìm được cái giá trị cốt phi ấy, thì các em nhớ là chúng ta sẽ suy ra được ngay cái giá trị phi một thế thì đi suy ra giá trị phi một này ấy, thì ờ, đến cái bước này thì cũng rất nhiều em nhầm nhầm là nhầm dấu vì sao tại vì cốt phi nó có một cái tính chất gọi là cốt đối xin bù cốt đối xin bù có nghĩa là gì tức là cái giá trị phi ấy, nó bằng nó dương hay nó âm ấy, thì nó đều cho một cái giá trị cốt phi như nhau ví dụ thầy lấy đơn giản là ví dụ phi 1 mà bằng 30 độ nhé hoặc là phi 1 bằng trừ 30 độ thì khi các em tính cốt phi nó vẫn là một giá trị người nên người ta gọi là cốt đối tức là hai giá trị đối nhau thì cho chung một giá trị cốt phi Đấy. các em mình nuôi chưa cụ thể là gì ví dụ như là uh, đối với thằng cốt đúng không thì thầy như cốt 30 độ thì bao nhiêu có phải là bằng căn 3 trên 2 không đúng không và cốt của trừ 30 độ cũng là căn 3 trên 2 thế thì khi mà các em tìm ra được cái giá trị cốt phi này thì rõ ràng là cái phi một này nó có thể là giá trị dương cũng có thể là giá trị âm đúng không Đấy, tại vì rõ ràng là nó đều là cốt phi bằng nhau thế thì giá trị dương và giá trị âm thì chúng ta lấy giá trị nào cho nó đúng đây câu hỏi là giá trị dương đúng hay là giá trị âm đúng các em ừ. dương đúng hay là âm đúng à dương đấy thì cái chỗ này các em hiểu bản chất này người ta định nghĩa phi một là gì các em phi một là gì phi một là góc gì là góc lệch pha gì lệch pha giữa u 1 à, à. lệch pha giữa điện áp u 1 và gì i 1 i 1 ờ thế thì rõ ràng là về công thức tính thì phi 1 chính là bằng gì có phải bằng góc pha ban đầu của điện áp trừ đi góc pha ban đầu của dòng phi, trừ phi y Ờ, đúng rồi, tức là bằng ờ, góc pha ban đầu là phi u trừ đi phi đúng không? Đúng chưa? À. đây các em chọn phi u bằng mấy rồi? Không. Rồi thì phi không. Bằng không đúng không? Đúng không? À. Thế còn phi thì dương hay âm? Dòng điện nó vượt trước điện áp thì, thì thì góc pha ban đầu của dòng điện nó sẽ dương hay âm? Dương. Dương. Dương. dương Thế thì có vẻ là không mà trừ đi một giá trị dương thì cái giá trị đấy nó phải mang giá trị gì? Âm. Um. Ờ, nên các em nhớ cái định nghĩa nhé. Phi 1 là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Mà trong trường hợp này điện áp chậm pha so với dòng điện. Đúng không? Điện áp chậm pha dòng điện. Nên rõ ràng là phi 1 phải mang dấu gì? Mang dấu âm. Nên khi các em tính ra phi 1 phải mang giá trị âm. Nhưng mà các em nhớ là gì? Phi 1 ở đây nó không phải là góc pha ban đầu của dòng điện Đấy, mà ở đây chúng ta cần phải đi viết biểu thức của y một phức tức là các em viết y một phức thì nó chính là bằng giá trị y 1 và góc pha ban đầu đúng chưa đấy chúng ta cần phân biệt hai cái, cái khái niệm đấy Thế nên nhiều em ở đây là chúng ta làm chúng ta bị sai chúng ta lấy luôn cái phi một dương nhưng mà do là gì hai lần sai thì nó lại thành một lần đúng tại vì sao vì cái dấu thì nó là, là nó, nó đảo chiều nhau nó nó chỉ có giá trị âm và dương thôi thế thì chúng ta hai lần sai thì cuối cùng nó lại đi về thành đúng nên là nhiều em là không hiểu bản chất nhưng mà chúng ta chọn luôn giá trị dương thì là đúng nhá nhưng ở đây nếu như các em hiểu cận kẽ ấy, thì các em phải nhớ là phi một là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện mà điện áp lại chậm pha so dòng điện nên phi một nó phải bằng dấu âm tức là các em phải tính ra phi một bằng dấu âm nhá đây là cái thứ nhất nhưng mà ở đây chúng ta lại viết biểu thức gì của y một phức Đấy, viết biểu thức y một phức thì y một phức thì chính là bằng gì bằng giá trị độ lớn là Y1 góc pha ban đầu mà pha ban đầu là phi Y1 nhé chứ không phải là phi 1 mà là phi Y1 thì phi Y1 thì chính là bằng gì phi Y1 thì chính là bằng phi U trừ đi gì phi ừ. 1 đúng không mà phi U bằng mấy phi U bằng 0 trừ đi phi 1 thì có vẻ là nó mang dấu ngược với phi 1 không nên thằng phi 1 mà âm thì rõ ràng là phi Y1 sẽ thành dương Đấy. Nên là khi mà các em viết biểu thức của Y1 ở đây thì nó lại mang dấu ngược lại của thằng phi 1. Tức là bằng Y1 đây này, thầy viết này, Y1 này góc pha ban đầu là phi Y1 và bằng trừ phi 1. Thế thì hai lần âm thì có phải thành dương không? Lần đầu tiên là cái âm ở chỗ trước này. Sau đó là xuống dưới đây lại thêm một phát âm nữa thì có phải là âm âm lại thành dương không? Đấy, nên là chúng ta thấy là khi viết biểu thức ở đây thì thì lại Y1 thì lại phải lấy giá trị dương. Đấy. Các em hiểu chưa? Đấy, thì bản chất phi một là góc lệch pha giữa u và y thế còn cái, cái, cái, cái biểu thức ở đây này thì nó là phi y một là góc pha ban đầu một thằng là góc pha ban đầu còn một thằng là góc lệch pha hai thằng nó ngược dấu nhau vì do là phi u bằng không Đấy, nên cái chỗ này các em chú ý nhé Đấy, để chúng ta hiểu bản chất và chúng ta làm cho nó đúng đấy, từ đấy thì các em sẽ suy ra ngay được cái z1 ở dạng phức thôi ừ, z1 ở dạng phức thì chính là bằng gì chính là bằng U1 phức chia cho Y1 phức. Và khi các em tính ra thì nó sẽ gồm có hai thành phần. Phần thực thì các em cho nó bằng R1. Thế còn phần ảo ấy thì các em cho nó bằng gì? XC1. Và nhớ là nó có dấu trừ ở đây. Được chưa? Đó. Sau đó là các em thay vào uh, vào một ở đây thay vào một là thay vào đâu nhỉ? Thay vào một ở bên trên để các em sẽ tính được cái y toàn mạch mục đích để tìm y toàn mạch này để áp dụng cho phần sau thôi đúng không đấy thế còn câu thứ hai đó là người ta hỏi cái, cái chỉ số của bát kế bằng bao nhiêu thì à, các em về dựa vào cái, cái à, cấu trúc hình học của cái mạch ấy là xem người ta đấu cái oát kế đấy là người ta đo công suất của cái nhánh nào thì ví dụ như trong trường hợp này thì nó là đo công suất của cái nhánh R2 đúng không thì các em áp dụng luôn nó chính là bằng Y2 bình nhân với R2 đấy là ra được cái chỉ số hoạt kế thế còn ờ, người ta hỏi công suất toàn mạch công suất toàn mạch thì các em có thể áp dụng theo hai cách một là các em áp dụng công thức là ui cốt phi toàn mạch đúng không? ui cốt phi trong đó u là điện áp toàn mạch người ta cho là 220 rồi i là gì dòng điện toàn mạch thì các em tính ở cái phần trước ấy, là tìm được i ấy. thế còn cốt phi toàn mạch thì nhớ là cái phi toàn mạch này là góc lệch pha giữa gì giữa u toàn mạch và y toàn mạch các em lấy không trừ đi phi đấy thế còn cách thứ hai ấy, mà các em có thể áp dụng đó là chúng ta tách ra nó chính là bằng tổng các công suất tác dụng thành phần thì trên mạch của chúng ta nó gồm có hai phần tử điện trở thôi đó là R1 và R2 thôi thì nó chính là bằng gì công suất rơi trên phần tử R1 cộng với công suất rơi trên phần tử R2 và chính là bằng I 1 bình cộng nhân R1 và cộng với chỉ số của át kế chúng ta vừa tính ở phần trên đấy em hiểu chưa đấy thì đấy là đối với cái bài số 2 này thì cách làm ấy chúng ta sẽ trình bày như vậy nó cũng rất là đơn giản thôi không không có gì cả quan trọng cái mấu chốt ở đây đó là các em vẽ cái đồ thị vector ra và chúng ta vẽ cho nó đúng nhá vẽ cho nó đúng thế còn công thức thì thầy đã cho rồi bao giờ nó cũng chính là bằng y tổng trừ đi bình phương của hai cái y thành phần kia và chia cho hai y một y hai nhá Đấy. làm thì cứ áp dụng đúng thôi thì ờ, thế thì ờ, bài này thì không biết là có bạn nào đã tính ra chưa đã tính cụ thể chưa ừ. có bạn nào đã tính ra chưa thì riêng đối với cái bài này nếu như các em tính ra thì các em chú ý thầy một chút là cái số liệu thầy cho ấy thì là thầy cho gọi là cho cho cho random tức là cho một cách uh, ngẫu nhiên nên là khi các em làm ấy thì có thể là cái số liệu nó không không chuẩn không chuẩn ở chỗ nào không chuẩn ở chỗ là cái ba uh, cái giá trị ấy nó không hợp thành một cái tam giác tại vì ở đây nó bắt buộc nó phải hợp thành một tam giác em hình dung không ạ chưa Đấy, hình dung chưa Đấy, nên không thể tính ra nó sẽ, sẽ giá trị nó không hợp lý Đấy, tuy nhiên thì không sao nhé không sao ừ. Được chưa đấy thì uh, như vậy là thầy vừa mới uh, mới mới mới hướng dẫn cho các em cái bài số 2 thì uh, lớp mình có bạn nào thắc mắc gì về cái, cái cách giải của bài số 2 này không dạ ừ. không ạ ok nhá đấy thì, thì ờ, đấy là bài số 2 bây giờ thời gian còn lại là các em ngồi các em làm tiếp cho thầy từ bài số 3 cho đến bài số 6 của bài tập chương 2 đấy, và có thắc mắc gì thì thầy sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ giải đáp luôn thế còn nội dung buổi sau thì chúng ta sẽ chữa các bài tập chương 3 cho các em nhé đặt chương 3